từ lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đánh rơi rồi từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau em đã biết không thể yêu thêm anh cách anh cười câu môi cách anh lặng lẽ ngồi ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé Có em chờ, có môi mềm thơm thơm Có dư thì môi bữa thơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ Có tình bạn nào bao nhiêu lâu em đã ao ước có vần thơ nào bao nhiêu đêm em đi tìm hoài Và nếu khoảng cách là một nghìn bước Thì anh chỉ cần bước một bước Em sẽ bước 999 bước còn lại Bước về phía ai Nơi mà em thấy nắng mai Nơi con tim anh biết yên bình Và mong thế thôi Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh Đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ Tình yêu là những sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi tell me baby tell me baby Come on. Tell me, Baby, can you feel it? Nơi con tim em yên yên bình và mong thế thôi Người đàn ông em yêu đôi khi có như phút giây yêu đuôi không ngờ Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé Có em chẳng có mùi mềm thơm thơm Có duyên thì mỗi bữa cơm Xuân hạ thu đông đều có em chờ Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh dịu em từng đêm mình cùng ăn tối vào nhẹ mưa rơi biết sẽ có như lúc trái tim đau đớn khôn nguôi vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ tình yêu là những dịu em từng đêm mình cùng ăn tối vào nhẹ mưa rơi biết sẽ có như lúc 灯火。